cùng gao ma rong cao chỉ chuông cao mong nhà la gao mong dần là đến bên lao cai anh thích em dối gao mong gì mà cay, gao mong nhà là sao em xinh vơi gao mong phá lòng tụt lưu sóng dài đi nhau nhìn trái tụi mê chế hiang bỏ thân có sư của chia ly nhỉ gặp mong nhà la rong cao nó mò chỉ trơ có rong cao tia rong cha hết tay thành giờ có lũ xe đai che màu để suối cọc ly xa uốn ăn rõ gặp mong nhà la ý chi tùng cao mã chuột tùng cao mê dì lũ chỉ thương khơi nhà là tên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 trong cao chỉ chuông cao mong nhà la cao mong sân la đến yên lao cai anh thích em rồi, cao mong gì mà cay? cao mong nhà la sao em xinh vơi cao mong phá lòng tu tu sóng sai đi nhau nhận trái tụi mẹ chạy hiya bỏ thân có sư của chia ly nhỉ mong nhà la rồng khao nó mong chỉ ta có rồng đầu tia rồng cha với tay thành giờ có lũ xe đa trên bảo đấy suối cọc ly xa uốn ăn rõ có mong nhà la ý gì nhìn tuồng câu mã chuột tuồng câu mê gì lũ chỉ thương có nhà là tên hai lũ chỉ mang chùa bao hai trao có hai tia anh yêu em ngọc mong nhà la rồng cao nó mong chỉ trơ có rồng cao tia rồng cha hơi tay thành giờ có lũ chia đa chia bảo đấy suối cọc ly xa uốn nắng rõ có mong nhớ là ý chí